ngọt ngào sao cái bắt tay tâm tình mùa xuân nó kêu tên mình nhào ngạt hương đi đâu cũng về với quê nhà ai cũng thấy chờ đón Sao có chi buồn lo Sao thấy em buồn so Xin đang sang nắng đôi khi nhiều Dành cho nhau vài câu chúc Tết mai này thật ấm êm mà lì xì thì may mắn ném môi ly bia Trong kia trong kia đem bia chung vui Rồi nâng cái ly lên quăng khó khăn ngày qua gian nan đâu có riêng mình ta Năm nay xuân sẽ vui hơn mà Nhà nhà đều lo bánh trai, mứt Tết như mang lọc đầy khắp sân Lân lân trong lòng nụn nao